sau khi mà chúng ta nhìn thấy cái cổng chùa đi lên chùa Lợi Âm thì chúng ta mua vé dừng xe ở ô tô đầu bãi xong chúng ta mua vé xuống thuyền đi khoảng à, ba cái số tiếp tục chúng ta đi bộ bốn cái số chúng ta gặp cái cổng của chùa Lợi Âm chúng ta cứ tưởng đến nơi rồi mà cuối cùng cũng phải đi à, khoảng 200 à, mét nữa quý vị bạn chúng ta bắt đầu lên chùa Lợi Âm và đây Đấy, quãng đường mà từ cổng chùa đi lên à, nhà chùa các bạn trong quá trình di chuyển thì à, chúng ta cũng chú ý đi những đôi giày à, đến thấp để chúng ta tránh bị trơn trượt cuối cùng cúc lên đến nơi bởi vì các con đá nhất là vào trời thời tiết mưa xuân đầu xuân con đá đi rất là trơn và cái việc bạn có thể thấy là Minh Toàn vừa nói vừa thở sau khi chúng ta lên chùa đây đây là chùa lối Ông Thank you đây chỉ là một cái ờ, cái cái cái nhỏ của chủ lựa âm nhạc Việt Nam ta chưa đến tuổi chính Người, qua mà tao chụp biết thủy kiểu mặt đây này. đây Nào. quay mặt. Đây Con này chán lại để kia. Đây là một chú khỉ ở tinh à, nghịch ở chùa Lối Âm ở Quảng Ninh. À, chú khỉ à, đang còn à, ăn chuối cho du khách đưa. ăn khuôn. Giờ dạ, ai có bánh ấy, cho nó miếng bánh. Bánh cái. đấy nó nhằn nhằn nhằn nhằn Ăn nhiều rồi chán rồi. Ôi trời bánh chay chị làm. Thế thôi. Làm béo đi thôi. Ôn ở đâu đến đây này? Đấy, bước lại đâu gọi đâu ra đấy. À, nó đâu nó trên đấu xuống. Lắp ngoái thì chẳng thôi này. Lắp ngoái phải chân máy. bên tay bên kia. Mỗi lần mình nó mà đâu đấy bổ vào lúc đấy đấy. Con này chắc là em là tôm nhỏ đấy. Đấy đọc cái gì trái tim. Đó lúc đấy. Đừng có léo khó. Léo khó nó gớm lắm. Đừng có léo khó nó đừng ấy đừng trêu nó đây chú khỉ ờ, được thịt cá nhỉ à, bắt rất là giỏi hôm đấy hôm ở đảo khỉ mà chú đứng nhìn anh bác ngồi chú đẩy bắt lên đầu em nó cào đầu em này mà sợ anh ơ cái chó khỉ ngày đấy vậy đấy Ôi, ừ, em chỉ đứng nhìn nó này nó tưởng đấy mà của nó ăn nó giấu đi nó nó cắn nó nhảy bóc lên đầu em nó cào đầu em nếu mà bánh cho cô phai thì vô đi phải ăn con Vâng ơi Này nó cứ ở đây lang thang đây Nó quen ở đây rồi Vâng ơi Vâng khách du lịch cũng thỉnh thoảng thỉnh thoảng mới thấy thôi năm ngoái thì năm ngoái thấy nhưng mà lúc đấy đến này thì nó nó là nó là không có gió đông người nó quen quen rồi em ăn mổ hay là chụp lắm bánh cho nó cái bánh này cho nó biết à, là như vậy à? Con này đá có biết là mặt các cán bộ à? Cái kiểu này thì thỉnh thoảng người ta mới thấy các bạn Đấy, mày thích điêu

còn cái cửa của nó hết rồi nó lên trong đấy nhá nó cứ làm lại người cứ cả đây có áp nó phải đánh nó phải cổ chân đấy Ủa, bọn này nó chỉ mang cái lỗ hổ. Nào, bảo bảo hơn bắt lấy em. Thôi đi đây, thôi đi. Chú hổ. Mình đi, mình đi. Chú đi. Ai có con chú. Ê, đi xuống đi. Ôi, mất dạy à. Đúng. Thì như là đã à đây sợ đồ Trung Quốc đi <laughs> cho cái đồ Trung Quốc sợ không ăn nó mất đi đúng rồi chuối chắc là chuối Việt Nam cam cam Trung Quốc không làm gì có này. Để ông dọa người như, như gì ấy. Ôi thích không? Không Không thích à? Không con này không phải hoang dã đâu Thả nó đi luôn quanh thôi mà nó vẫn ở đây năm nào thấy ở đây ở đây ờ. à nó nuôi nó khôn như thế thì nó nuôi thì nó quá Tôi ừ, chắc là người ta để à, nuôi đấy nó sinh sản ở đây thôi này nó khôn hơn chó nhiều đâu ừ. ờ, người nuôi nó lang nó lang thang lên đó đi đâu được ở đây nó có ăn mà đây có ăn thì nó cứ lang thang lên hỏi sao vợ chồng con cái mà đâu mà có mỗi con nhỉ ngày cứ đây là ngày ờ, đi, qua là ai cho ăn cái gì ăn chén khôn với đấy nếu thành đi cầm cái này nó nó phì nó tát thì cái không không đi xuống không thế là nhanh đi cái nhanh nó cao nó chơi luôn đấy nó gớm lắm làm xa ra nhạc con này nó kinh lắm đấy nó nhảy ra nó ấy đấy chú đấy đừng đưa đừng đưa trẻ con gần này mà cầm cho anh thì cầm cái que phát là nhảy khi nó tát luôn nó chơi về rồi xong anh tí cái chơi phát cho bạn gọi nó phát nó cười luôn rồi con này to béo hết nhỉ? Con cho ờ, chụp đông Để trông đánh mắt Con này mới đi ờ, spa. Nó đi đâu rồi? Bây giờ mới giờ mới giờ liệu em thì em ờ, đến trưa đầu chiều mới về đấy rồi chiều cũng về đấy ôi quay quay nó là khỉ khỉ đó Lon cây hả? Trên kia kìa Leo leo cao Kia kia bố. Sau khi này chúng ta lên cổng ờ, chùa Lễ Âm, chúng ta lên gặp ở trên ờ, thờ uh, chùa đằng trước mặt chúng ta như này thì uh, có sẽ sẽ có cái đường đi trái rẽ trái đây và đường rẽ phải phía bạn thì vậy cái là chúng ta đi chúng ta chỉ ra để chúng ta ngắm một số cái cảnh mà đứng trên núi nhìn xuống thôi còn lại là chúng ta rẽ phải thì à, chúng ta cái hòn đá thương và ngoài này chúng ta cần đi là đi rẽ phải trước cái quyết bão đây chúng ta rẽ phải thì bây à, giờ đang có một cái à, chuông chuông đây chuông bằng đồng các bạn Mm-hmm. <laughs> lên chờ lại âm thì quý vị đang thấy một cái cây là cây sở nó có những cái quả rất là kỳ dị đây các bạn quả này thì hình như là không ăn được mà chỉ ép lấy dầu thôi đây là có các khu nhà ở chắc là cho các cái thầy chùa thầy ở đây nhá ô đây còn đi đâu À, xin mời quý vị bạn chúng ta tiếp tục di chuyển nhé xin nhắc là quý vị bạn là sau khi mà chúng ta lên xuống xe xong chúng ta ờ, gửi xe và mua vé xuống tàu vé tàu là 20.000 đồng một người gồm một lượt đi và một lượt về và chúng ta bắt đầu chúng ta di chuyển lên tàu từ tàu di chuyển bắt đầu di chuyển đường tàu ngồi trên tàu di chuyển thì chúng ta di chuyển khoảng 4 trên dưới 4 km và tiếp tục chúng ta khi mà chúng ta bắt đầu xuống tàu để chúng ta đi bộ lên chùa thì ờ, đi khoảng trên ờ, dưới 4 km nữa quý các bạn và ờ, quý các bạn chúng ta à, nên lưu ý rằng là khi chúng ta đi chùa thì chúng ta hãy đi những đôi giày mà gót nó thấp để đỡ chống trơn chống trượt nhất là vào những cái trời mưa gồm những hòn đá cuội thì nó rất là trơn quý vị bạn và sau khi mà chúng ta đi qua cái cổng chùa thì chúng ta sẽ lên một cái ngôi chùa trước mặt nhìn thấy ngôi chùa trước mặt đầu tiên chúng ta vào đấy chúng ta thắp hương xong chúng ta sẽ thấy một đường rẽ trái một đường rẽ phải thì nếu mà đứng từ phía trước nhìn vào chùa thì chúng ta rẽ phải và đi theo cái hướng này ở đây cũng là cái à, bản đồ đồ cái việc bạn đấy và đây khi mà chúng ta rẽ phải chúng ta gặp một ờ, đây là cung mậu sau khi mà chúng ta vào đền mẫu trùng mẫu thì chúng ta tiếp tục chúng ta di chuyển về phía tay phải để chúng ta lên một hang đá ừ. trên này là hang đá cách cái chùa mẫu này là khoảng 200 à, m như cái biển chỉ dẫn ở phía bạn như vừa nhìn thấy ở đây là đường đất rất là trơn quý vị bạn nên quý vị bạn à, trời mưa rất là trơn các bạn chúng ta di chuyển thì chúng ta chú ý vị và các bạn chúng ta đang à, cùng với kênh Việt Nam Travel đi lễ chùa đầu năm và điểm đến của chúng ta ngày hôm nay đấy là chùa Lôi Âm ở à, Quảng Ninh và đây là cái cung đường mà chúng ta di chuyển ra cái hang đá rồi đúng không? Cái máy này nè. Và mến thưa quý vị các bạn, khi mà chúng ta đi ra chỗ hang đá xong thì chúng ta về đây thì à, chúng ta quay lại cái đường mà cái chùa chính này là trước bản là khi chúng ta lên ấy thì xong chúng ta để chúng ta xuống thế là kết thúc của một ờ, cái hành trình đi ờ, chùa lưỡi âm ở ờ, quảng ninh và video của kênh Việt Nam Travel ngày hôm nay à, xin à, tạm dừng ở đây để không bỏ lỡ những video mới thú vị của kênh Việt Nam Travel thì kính mong các bạn chúng ta hãy nhấn nút đăng ký đăng ký ở đây là đăng ký miễn phí của việt bạn nhé để theo dõi những cái à, video mới và thú vị của kênh Việt Nam Travel Ờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị bạn trong những cái, ờ, cái video tiếp theo của kênh Việt Nam Travel